Gia công hàng hóa là một phương thức sản xuất hàng hóa mà bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu từ bên đặt gia công trải qua quá trình sản xuất, có thể là một hay nhiều công đoạn theo yêu cầu của bên đặt gia công. Vậy kế toán tại công ty gia công sản xuất có gì khác đặc biệt về tính giá thành cho một loại hình doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có gia công có gì mới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 Hạch toán đối với mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và phản ánh vào đúng chi phí đối với mảng sản xuất và gia công. Xử lý các trường hợp như công nợ phát sinh, giải trình và bổ sung các chứng từ. Các nội dung liên quan đến tính lương và trích các khoản bảo hiểm, các hồ sơ chứng từ đi kèm để ghi nhận vào chi phí hợp lý đối với tiền lương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 Tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình trên trang web kế toán việt hưng.com. Trong nội dung của khóa học sẽ chia theo các phần. Mỗi phần sẽ là các hóa đơn chứng từ, video hướng dẫn chi tiết cho các bạn hạch toán trên phần mềm. Để xem được các nội dung, các bạn sẽ nhấn chọn các nội dung theo từng phần và nhấn xem nội dung của khóa học.